Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, có rất là nhiều người sau khi mà được tư vấn thì họ đã rất là băn khoăn là họ nghĩ rằng là bảo hiểm nhân thọ chỉ được nhận tiền khi tử vong hoặc là thương tật bị viện, Nó không hoàn toàn như quý vị nghĩ. Bởi vì hầu hết các công ty bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt là công ty bảo hiểm nhân thọ Daichi Life Việt Nam hiện nay đang hướng tới cái quyền lợi sống cho khách hàng rất là nhiều chúng tôi đã đưa ra rất là nhiều cái sản phẩm như là sản phẩm chăm sóc sức khỏe sản phẩm hỗ trợ lẫn phí hay cái sản phẩm 88 bệnh hiểm nghèo đặc biệt là cái sản phẩm 88 bệnh hiểm nghèo hiện nay được rất nhiều khách hàng tin dùng và lựa chọn bởi những cái ưu việt của sản phẩm này là khách hàng cứ không may mắc một trong 88 bệnh thì sẽ được công ty thanh toán trước 50% hoặc 100% số tiền bảo hiểm tùy vào mức độ bệnh nặng hay nhẹ của khách hàng. Khách hàng có thể nhận tối đa lên tới 200% số tiền bảo hiểm của sản phẩm 88 bệnh hiểm nghèo này. Thưa quý vị và các bạn, và ngày hôm nay tôi xin chia sẻ cho quý vị và các bạn một trường hợp đó là khách hàng được nhận số tiền bảo hiểm lên tới gần 3 tỷ đồng. Đó là trường hợp của khách hàng Trương Thị Chín quê ở Lạng Sơn thì khách hàng này vẫn đang còn sống rất là khỏe mạnh. Chị đã cùng chồng lên nhận tấm xếp tượng trưng gần 3 tỷ đồng từ phía công ty bảo hiểm nhân thọ Dachi Life. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi video. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay tất cả chúng ta có mặt tại đây để lắng nghe về giải pháp tài chính ưu việt nhất và đặc biệt hơn nữa, ngày hôm nay chúng ta được chứng kiến một sự kiện chi trả quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo lớn nhất tại tỉnh Lạng Sơn và các khu vực lân cận Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Daichi Việt Nam thực hiện cam kết chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng trên thị 9 tại địa chỉ số 300 đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Khách hàng của chúng ta đã tham gia ba hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại Daichi Life Việt Nam, văn phòng tổng đại lý Lạng Sơn 2. Hợp đồng đầu tiên tham gia năm 2012, hợp đồng tiếp theo tham gia năm 2016 và không may thì chị phát hiện bệnh ung thư Bảo hiểm nhân thọ Daiichi Life Việt Nam đã quyết cả quyết định chi trả một Bảo hiểm hỗ trợ chi phí chữa trị bệnh nan y số tiền 300 triệu 2. Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện số tiền 2 tỷ 3. Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo số tiền 500 triệu Tổng số tiền 2,8 tỷ đồng chưa bao gồm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe thì là tối đa 630 triệu. Và ngay sau đây xin trọng kính mời ông Vương Quân Khoa, Giám đốc điều hành kinh doanh khu vực Đông Bắc sẽ trở lại sân khấu để công bố quyết định chi trả quyền lợi bảo hiểm dành cho khách hàng. Xin được trân trọng kính mời ông. định chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 6 năm 2019 thông báo về việc hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được giải quyết quyền lợi. Kính gửi quý khách Trương Thị Trí, địa chỉ số 300 Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Hợp đồng bảo hiểm số 111296 1204 244 2473 bên mua bảo hiểm Trương Thị Chín công ty bảo hiểm nhân thọ Dai Chi Việt Nam sau đây được gọi là Dai Chi Life Việt Nam xin gửi đến quý khách lời chào trân trọng chúng tôi đã nhận được hồ sơ bổ sung yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho trường hợp ca cổ tử cung của quý khách kèm theo báo cáo mua bệnh học đề ngày 19 tháng 10 năm 2018 và xin phúc đáp như sau. một Hợp đồng bảo hiểm số 111 2976 theo quy định tại điều 2.1 quyền lợi bảo hiểm của quy tắc và điều khoản bảo hiểm bổ sung bảo hiểm hỗ trợ chi phí chương trình bệnh nan hình quyền lợi bảo hiểm được giải quyết như sau thanh toán quyền lợi bảo hiểm trường hợp người được bảo hiểm mắc bệnh nan hình ung thư số tiền thanh toán 1 tỷ đồng nhân 30% bằng 300 triệu đồng. hai Hợp đồng bảo hiểm số 1204 244. Theo quy định tại điều 201 quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại quy tắc và điều khoản bảo hiểm bổ sung bảo hiểm bệnh hiểm nghèo quyền lợi bảo hiểm được giải quyết như sau thanh toán quyền lợi bảo hiểm trường hợp người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo bệnh ung thư số tiền thanh toán 500 triệu đồng chúng tôi cũng thông báo cùng với việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm nêu trên sản phẩm bảo hiểm bổ sung bảo hiểm bệnh hiểm nghèo của người được bảo hiểm chương trình chín trong hợp đồng bảo hiểm số 1204244 đã chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2018 theo quy định tại điều 205 quy tắc và điều khoản bảo hiểm bổ sung này. Theo đó, phí bảo hiểm định kỳ có thay đổi và sẽ được thông báo đến quý khách bằng thông báo nội vị. 3 hợp đồng vâng, bảo hiểm số 2302473. Theo quy định tại điều 2, khoản 202 quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo nguyên trọng tại quy tắc và điều khoản bảo hiểm bổ sung bảo hiểm bệnh hiểm nghèo các cấp toàn diện. Quyền lợi bảo hiểm được giải quyết như sau: thanh toán quyền lợi bảo hiểm trường hợp người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh ung thư. Số tiền thanh toán 2 tỷ đồng. Chúng tôi cũng xin thông báo rằng cùng với việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm nêu trên, sản phẩm bảo hiểm bổ sung bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện của người được bảo hiểm chương trình chính trong hợp đồng bảo hiểm số 230 2473 đã chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2018 theo quy định tại điều 202 và điều 3 quy tắc và điều khoản bảo hiểm bổ sung này. Theo đó, phí bảo hiểm định kỳ có thay đổi và sẽ được thông báo đến quý khách hàng bằng thông báo định kỳ. Như vậy, tổng số tiền thanh toán cho quyền lợi bảo hiểm bổ sung đính kèm các hợp đồng bảo hiểm nêu trên là 300 triệu đồng cộng 500 triệu đồng cộng 2 tỷ đồng bằng 2 tỷ 8. Theo quy định trong hợp đồng và phương thức thanh toán do quý khách cung cấp, chúng tôi sẽ chuyển số tiền nêu trên vào tài khoản cho bên mua bảo hiểm Trương Thị Chín tại ngân hàng tết công Techcombank chi nhánh lạc Sơn. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo an toàn và chính xác trong việc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Quý khách vui lòng cung cấp giấy xác nhận mở tài khoản ngân hàng tại ngân hàng Techcombank có ghi nhận số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của quý khách. Chúng tôi sẽ tiến hành thanh toán ngay sau khi nhận được chứng từ trên. Chúng tôi xin được chia sẻ và kính chúc quý khách sớm hồi phục sức khỏe. Trường hợp quý khách cần trao đổi thêm vui lòng liên hệ các văn phòng và trung tâm dịch vụ khách hàng Day Chi Lai Việt Nam hoặc tổng đài dịch vụ khách hàng điện thoại 028 381 Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách. Trân trọng kính chào. Thay mặt công ty Day Chi Lai Việt Nam đã ký Văn Thiên Hải Phó Tổng Giám đốc dịch vụ. mình cho khách hàng trên thị 9 và ngay bây giờ thì xin được trân trọng kính mời khách hàng trên thị 9 và anh Nguyễn Xuân Bắc là phu quân của chị sẽ cùng bước lên sân khấu để nhận tấm xét tượng trưng từ ban giám đốc công ty Daichi Life Việt Nam xin được trân trọng kính mời anh chị. là à, em xin hỏi chị là vì lý do gì mà khiến chị nghĩ tới bảo hiểm nhân thọ à, đã tham gia cho gia đình mình và cũng như là chính bản thân mình động như bây giờ tiết kiệm ngân hàng đấy sau đấy một hai năm thì hiểu biết hơn về cái quyền lợi trong bảo hiểm thì tôi mới tham gia bảo hiểm nhiều hơn cho các thành viên từ chồng từ con tôi tham gia nhiều hơn vì vì sao đấy à, có nghĩa là không phải là mình sẽ tiết kiệm mà là mình tiết kiệm với bảo hiểm là sẽ có quyền lợi đó chính là cái quyền lợi chăm sóc sức khỏe của mình đúng không ạ à, à, mà là chị đã tham gia tổng cộng bao nhiêu hợp đồng và với mức tiết kiệm bao nhiêu một năm với Dancila Việt Nam? Tôi thì tham gia nhiều bảo hiểm, nhiều công ty. Nên đặc biệt tôi tham gia bên đây chi nhiều là tôi không nhớ hình như trên 10 bảo hiểm. Trên 10 hợp đồng bảo hiểm và tổng số tiền là vào cái liệu trình chữa trị nên là tôi đấy là mọi người hãy nghiêm túc suy nghĩ về bảo hiểm nhất là bảo hiểm tai hiểm chi vì là cái tai hiểm chi tôi tham gia như vừa rồi tôi nói là tôi tham gia nhiều nhiều công ty bảo hiểm nhưng đặc biệt tai hiểm chi là nghĩ cho nghĩ cho người tham gia bảo hiểm nhiều hơn như tôi cũng tiện nói đây nhưng còn số này tôi phải đến giai đoạn cuối hoặc là đến đến oăn thì mới được chi trả thì tôi nghĩ là không cần thiết cái này không cần thiết chúng ta sẽ chi mình chỉ cần tôi làm bán bệnh này bệnh kia đã chi trả đã có và ờ, ờ, có nghĩa là khi mà chị phát hiện bệnh ung thư và trả ngay lập tức uh, số tiền 2 tỷ uh, ờ, 2 tỷ 8 dành cho khách hàng để khách hàng có tiền để chữa trị chứ không phải là chờ đợi đến giai đoạn cuối hay là khi mà khách hàng tử vong thì mới nhận được tiền uh, chính vì vậy mà uh, cũng uh, thay lời cho chị Chín thì cũng mong muốn rằng là quý vị chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ và uh, chúng ta hãy uh, dành những cái uh, lá thư tuyệt vời uh, đó chính là những hợp đồng bảo hiểm uh, của bản thân mình dành tặng cho những người thân yêu trong gia đình một lần nữa cảm ơn khách hàng Trương Thị Chín. Kính chúc chị cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Chúc chị sẽ nhận được quyền lợi đáo hạn của hợp đồng này. Mặc dù chị đã nhận được cái quyền lợi lên tới gần 3 tỷ đồng, tuy nhiên hợp đồng vẫn còn hiệu lực bởi vì chị mới chỉ nhận cái sản phẩm bổ sung đó là sản phẩm 88 bệnh hiểm nghèo. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống không thể nói trước được điều gì phải không ạ? Ngày hôm qua chúng ta vẫn khỏe mạnh ngày hôm nay rất khỏe mạnh nhưng ngày mai có ai dám chắc là mình vẫn còn khỏe mạnh hay không những rủi ro trong cuộc sống luôn rình rập chúng ta hàng ngày hàng giờ rủi ro đó có thể là tai nạn bệnh tật bệnh hiểm nghèo nếu như những rủi ro này mà ập tới mà các bạn chưa chuẩn bị cho mình một khoản tài chính để dự phòng thì điều gì xảy ra chắc các bạn cũng biết có thể các bạn sẽ phải bán hết tài sản, bán hết nhà cửa bởi những rủi ro không mong muốn này. Thay vì phải ờ, tự bỏ tiền túi để chi trả cho những rủi ro này thì bạn hãy chuyển giao toàn bộ những rủi ro không được biết trước trong tương lai cho công ty bảo hiểm nhân thọ Nigeria chúng tôi để bạn có thể yên tâm hơn về cuộc sống của bạn và bạn có thể hoàn toàn yên tâm cho dù cuộc sống này có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu có băn khoăn hoặc thắc mắc gì, xin quý vị và các bạn hãy gọi điện tới số máy 0977 888 992 để được chia sẻ và tư vấn hoàn toàn miễn phí. Xin chân thành cảm ơn.